Bạn đang nghe trên audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia. Chuyện được phát trên kênh youtube MCVV Audiobook. Người đọc VV. Tập 40 Tay nâng một thanh chiến kiếm cực lớn, đứng trên một mảnh bệ đá cổ xưa. Hai tay nắm thạch đao, vận khởi 10 vạn cự lực chém nát áo giáp màu đen của một tù sĩ thần cơ trung kỳ. Thạch đao không tổn hại, thiết giáp bắn ra ánh lửa thân thể vỡ thành mảnh vỡ. Một trận chiến này thật phần thảm thiết, dưới bệ đá chất đầy tử thi, ít nhất cũng có 7-8 cỗ. Mà mà vụ trình thần phòng phi vân đã theo linh khí trong cơ thể, tiểu hào mà trở nên nhạt hơn. Hai mắt đỏ thẫm như máu cũng dần khôi phục lại bình thường. Dù sao yêu ma chỉ huyết trong thần thể phòng phi vân mới thức tỉnh một tia. Chỉ cần linh khí trong đàn điền tiểu hào quá lớn, dĩ nhiên sẽ yên lặng xuống, che giấu vào sâu trong huyết mạch trừ phi yêu ma chỉ huyết lần nữa bị kích thích. Hai tay của hắn nắm lấy thạch đao, trong miệng không ngừng thở gấp. Một cổ cảm giác vô cùng mệt mỏi đánh úp tới. Nhưng hắn vẫn ướn thẳng lồng ngực, cũng không xoay người, bao quát lấy vô số đối thủ bên dưới. Đã muốn chiến, vậy thì chiến đi. Tuy rằng không thấy được hy vọng có thể xông qua vô lượng tháp tầng thứ 6, nhưng chiến ý trên người phòng phi vân lại không hề tiêu giảm. Dưới các trận ác chiến liên tục, hắn cảm giác tu vi của mình đang tăng trưởng rất nhanh, cỡ hồ gấp 3 lần tốc độ tu luyện bình thường. Chiến đấu chính là đường tắt nhanh nhất để trở nên cường đại. Của chiến sinh tử mới có thể kích phát tiềm năng vô hạn trong cơ thể. Hai tay Phùng Phi Vân đã dính đầy máu tươi, chùy đào hắn nắm cũng trở nên ướt sũng, mang theo vài phần sền sệt. Chiến đào đá trắng cực lớn kia cũng đã biến thành màu đỏ như máu. Bạch đào găm vào, hồng đào găm ra. Lại chém chết một người, trên lưng hắn lại bị tên còn lại chém ra một miệng vết thương, khiến người nhìn thấy mà giật mình. Làn da nứt ra, rộng chừng một ngón tay, huyết dịch róc rách rơi xuống, đang thuần vệ lấy tánh mạng người. Đi chết đi! Phòng Phi Vân cưỡng ép quay người, chịu đựng đau nhức kịch liệt, hai tay cầm đao, xương cốt trên người phát ra thanh âm khanh khách, cờ bắp căng cứng, lực lượng toàn bộ đều vận chuyển đến trên cánh tay. Hủy động thạch đào nặng 3 vạn 5 ngàn cân, đập cho một vị tù sĩ thần cơ sơ kỳ thành bùn máu, xương cốt cũng chấn thành cặn bã. Chỉ cần còn lại một tia khí lực thì vẫn phải đánh tiếp. Từ xưa đến nay, vạn tượng tháp cũng chỉ có 6 người có thể ở cảnh giới thần cơ, sống đến tầng thứ 7. 6 người này không ai mà không phải thiên tài cấp bậc sử thi. Một thời đại cũng chưa hẳn có một nhân vật như vậy. Cho dù sông không quá Cũng không có gì phải mất mặt cả Cũng đã qua một canh giờ rồi Phong Phi Vân rõ ràng còn chưa bại lui Mọi người chờ bên ngoài vô lượng tháp Đều nhìn chăm chú vào ba mặt vô lượng cổ kính trên bìa đá Trọn vẹn qua một canh giờ Ba mặt vô lượng cổ kính này Vậy mà hào quang không chút ảm đạm Chuyện này quả thực nằm ngoài dự liệu của mọi người Rất nhiều người đều cho rằng Phong Phi Vân nhiều nhất có thể kiên trì một phút đồng hồ sẽ bại lui nhưng giờ khắc đã qua 8 khắc chung, nhưng hắn vẫn không hề nhận thua, vẫn còn xong tầng thứ 6, thời gian dài gấp 8 lần kỳ phong. Mà tiểu tả ma và thích dạ lai lại tiến vào vô lượng tháp tầng thứ 6 trước phòng phi vân một bước. Bọn hắn cũng chưa bại lui, đương nhiên cũng chưa đến được tầng thứ 7, vẫn còn đang chém giết trong tầng thứ 6. Đến cùng phải làm sao mới xông qua được vô lượng tháp tầng thứ 6? có đệ tử hỏi thăm tiền bối cao nhân ở đây. Những tiền bối cao nhân này đều từng xông qua vô lượng tháp, bởi vì tu vi càng ngày càng lớn mạnh, số tầng xông qua cũng xa xa không chỉ vô lượng tháp tầng thứ 6, tự như võ tháp tháp chủ trường bá đạo cũng đã xông qua vô lượng tháp tầng thứ 8, tiến vào tầng thứ 9. Sông vô lượng tháp cũng đã xông qua vô lượng tháp, tiền phú chiếm đến một bộ phận, tu vi cũng chiếm một bộ phận, Trường bá đạo nghiêm nghị nói Nếu chuyện độ khó mỗi một tầng vô lượng tháp thành 10 phần Vậy thì thiên tư chiếm 4 phần trong đó Tâm trí chiếm 4 phần Tu vi chỉ chiếm một phần thôi Còn có một phần chính là dựa vào vận khí Thiên tư cao Tâm trí cao Tu vi cao, số mệnh tốt Tự nhiên cũng có thể xông đến nơi càng sâu hơn Trong vô lượng tháp Trong đó thiên tư và tâm trí Là thứ chiếm tỷ trọng lớn nhất Vô lượng tháp tầng thứ 6 không chỉ khảo nghiệm thiền tư và tâm trí một người, càng muốn khảo nghiệm ý chí lực và vận khí của một người. Vô số người bị ngăn ở tầng này, rất nhiều cũng không phải bởi vì thiên phú không đủ cao, tu vi không đủ cường đại, mà là vận khí không tốt, lực ý chí không đủ kiên định. Trường bá đạo nói, Lòng xuyên phượng cười nói, một người chưa hẳn cần đến thiền tư tuyệt đỉnh mới có thể trở thành hùng chủ đương thời. Chỉ cần lực ý chí đủ cường đại, Vậy thì vẫn có khả năng chứng đạo Người chưa xông qua vô lượng tháp tầng thứ 6 Chỉ biết là bọn hắn nói rất có đạo lý Nhưng lại căn bản không cách nào lý giải ý của bọn hắn Một trong ba mặt vô lượng cổ kính lần nữa phun ra thành mang sáng chói Lúc này càng thêm chói mắt rực rỡ tươi đẹp Tự như một đạo thành hồng trùng thiên Khiến cả nửa bầu trời đều bị ánh thành bích sắc Thành thế thật sự là có chút to lớn Linh trùng trên trùng tháp cũng nhìn không được, phát ra ba tiếng chấn động như sấm rền. Tiếng trường truyền khắp mấy ngàn vạn, dặm, khiến vô số tù sĩ đều bừng tỉnh từ trong tu luyện. Đây là có người dùng nghịch thiền trì tư, sông đã đến vô lượng tháp tầng thứ bảy. Linh trùng mới có thể phát ra ba tiếng minh hưởng, cũng như là đang chiếu cáo với thiên hạ vậy. Trên đỉnh tầng 99 trùng tháp cao trồng mây xanh, một bạch y thư sinh dựa vào lan can nhìn qua biển mây, nhìn ra hướng vô lượng tháp ở xa xa. Hắn duỗi tay ra khỏi tay áo, nhẹ nhàng bấm đốt ngón tay, sau đó liền thu tay lại. Một người dựa vào cái tay để ăn cơm, tự nhiên càng thêm yêu quý tay của mình. Giấu ở trong tay áo, trùng quỷ vẫn an toàn hơn so với lộ bên ngoài. Ít nhất, thiền toán thử sinh cho rằng như vậy. Người biết che giấu tay của mình mới chính là người thông minh nhất. Vị thiên tài cấp bậc sử thi từ chín xuất thế Bạch y thư sinh vừa dứt lời, bút thành đồng cắm trong búi tóc liền tự động bay ra, viết lên trên mặt vách tường trung tháp một cái tên thứ 9. Hắn không cần tay, chữ dấu bút thành đồng kia viết ra cũng hành vân lưu thủy, đại khí tự nhiên. So với thuật pháp danh ra càng thêm phiêu giật. Là tiểu tà ma, thật là đáng sợ. Năm nay mới gần 12 tuổi, đã sống đến vô lượng tháp tầng thứ 7. Từ xưa đến nay, tiền tư có thể sánh được với nàng, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay Người thứ nhất sống đến tầng thứ bảy Lại là tiểu Tả ma Tiểu nữ hài 12 tuổi này Về mặt thiên tư hoàn toàn vượt qua phòng phi vân Và thích dạ lai Đương nhiên tiểu Tả ma sau khi xông vào Đến tầng thứ bảy Cũng không bại lui Nàng vẫn đang xông tới Khi thế không suy Chẳng lẽ nàng còn muốn bước vào vô lượng tháp tầng thứ 8 12 tuổi bước vào vô lượng tháp tầng thứ 8 Chuyện này khiến rất nhiều người phải xấu hổ đến chết mất. Ta thấy chuyện này không có gì. Tiểu tà ma khẳng định đã bước vào hàng ngũ thiên tài cấp bậc sử thi. Tu Vi không thể nghi ngờ đã đạt đến cảnh giới thiên mệnh. Chiến lực chỉ sợ đã ngang hàng với bát đại thiên tài cấp bậc sử thi. chưa hẳn đã không thể xông đến tầng thứ 8. Tiểu tà ma thật sự có chút cường đại đến quá phận. 12 tuổi. 12 tuổi. Một vị thiên tài tài tuấn không ngừng cảm thán. Cảm giác ở trước mặt tiểu tà ma Mình quả thực không xứng với hai chữ thiên tài Tiểu tà ma có thể xông qua vô lượng tháp tầng thứ 6 Chính là vì nàng đã đạt đến cảnh giới thiên mệnh Cái này tuy nói rõ ràng thiên tư vô song Nhưng cũng chỉ là ỷ vào tu vi cường đại cưỡng ép xông cửa Ta ngược lại cảm thấy Phong Phi Vân và Thích Dạ Lai Nếu có thể đủ xông qua tầng thứ 6 Lực rung động sẽ càng lớn Dù sao bọn hắn mới chỉ có cảnh giới thần cơ Đặc biệt là Phong Phi Vân Mới chỉ là thần cơ đỉnh phong mà thôi Rất nhiều người đều nhẹ gật đầu theo Cảm thấy lời này nói rất có lý Cái từ thiên tư Tuổi nhỏ, tu vi cao liền có thể xem như thiên tư tuyệt đỉnh Mà cảnh giới ngang nhau Chiến lược vô địch để cũng là thiên tư tuyệt đỉnh Người trước là loại hình nhanh chóng tăng trưởng Thứ hai là hậu tích bạt phá Một cái như tinh thần sáng chói thẳng không một cái như liệt nhật chậm rãi bay lên Tinh thần và liệt nhật vốn là tồn tại giống nhau Không ai có thể nói rõ cái nào cường đại hơn Chỉ cần có thể chiếm một trong số đó liền có thể được xưng là nghịch thiền tài tuấn rồi Nhưng chỉ có tốc độ tù luyện nhanh Tăng thêm chiến lực thuộc hàng vương giả trong cùng cảnh giới Loại người tài giỏi này mới có thể được xưng là thiên tài cấp bậc sử thi Tiểu tà ma chính là thiên tài cấp bậc sử thi mà Phong Phi Vân bây giờ so với thiên tài cấp bậc sử thi vẫn còn chênh lệch một bậc. Trừ khi hắn có thể tu luyện bất tử Phượng Hoàng Thân đến đệ tứ giai đoạn hoàn huyết, phản phá, phản phát quỳ chân, thể chất lại tiến thêm một bậc mới có thể được xưng là thiên tài cấp bậc sử thi. Tiểu tà ma cuối cùng nhất vẫn không xông qua vô lượng tháp tầng thứ bảy, bại lui mà về. Không chơi, không chơi, một chút cũng không thú vị, đau chết, đau chết mất. Tiểu tà ma từ trong vô lượng tháp đi ra, quần áo vẫn chỉnh tề như trước. Nàng mặc một tiểu y màu đỏ, ôm bạch miêu nhi. Nàng bụng lấy ngón tay nhỏ, không ngừng hô đau. Người khác sau khi từ trong vô lượng tháp đi ra, không phải thường gần động cốt, thì cũng là toàn thân đẫm máu, hư thoát đến mức đi không nổi. Chỉ có tiểu tà ma này sau khi đi từ vô lượng tháp tầng thứ bảy trở về, nhưng trên người ngay cả một giọt máu cũng không có. Áo quần chỉnh tề, còn sôi nổi, Thật giống cô bé hàng xóm ôm một chú mèo con trở về vậy. Nàng tuy rằng bụng lấy ngón tay nhỏ kêu đau, nhưng vẫn khiến đám tù sĩ bên ngoài phải im lặng. Nàng không phải là tự mình ngã trên mặt đất, đủ phải ngón tay đấy chứ. Tiểu đường muội người bị thương. Phong lăng cơ đi ra, đi đến ân cần hỏi han. Bị thương, đau chết ta rồi. Tiểu tà ma bụng lấy ngón tay nhỏ, tội nghiệp nói. Một đôi mắt đèn bóng nháy chớp, đau đến mức sắp chảy cả nước mắt. Phùng lăng cờ bại lùi ở vô lượng tháp tầng thứ tư, xem chút nữa đã xông đến được tầng thứ năm. Tiểu tà ma một mực kêu đau, không ngừng dùng cái miệng nhỏ nhắn thổi lấy ngón tay. Thật giống như tới giờ đều chưa từng chịu qua trọng thương như vậy bao giờ. Tiểu nha đầu này thực sự quá đả kích người rồi. Nàng ta đây mà cũng gọi là tổn thương sao? Miệng vết thương toàn thân kỳ phong cộng lại cũng trên 30 đạo. Hắn vẫn đang khoanh chân trị thương Thực sự có chút không quen nhìn tiểu nha đầu khóc sướt mướt này Tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi Trong lòng lại càng đang nhỏ máu Nhìn kia khắp nơi vốn định đi sông vô lượng tháp Đều cảm thấy xấu hổ Bị đả kích đến không nhẹ Tiểu tà ma tuy rằng bại lui ở tầng thứ bảy Nhưng trên người một chút vết thương cũng không có Khiến người hoài nghi Nàng có lẽ có đủ thực lực xông qua tầng thứ bảy Mà Phong Phi Vân và Thích Dạ Lai vẫn còn chém giết ở tầng thứ 6. Đây là một trận đánh ác liệt. Nếu ai có thể xông qua được tầng thứ 6, thì có lẽ liền có thể được phòng làm vị thiên tài cấp bậc sử thi thứ 10. Đương nhiên, có thể được xưng là thiên tài cấp bậc sử thi, tự nhiên không có khả năng dễ dàng sinh ra đời như vậy. So sánh mà nói, khả năng bọn hắn không xông qua được tầng thứ 6 càng lớn hơn một chút. Phùng Phi Vân cảm giác thân thể càng ngày càng không còn chút sức lực nào trong đàn điền thần cơ cũng càng ngày càng mờ nhạt. Trong kinh mạch huyết dịch lưu động, tốc độ cũng càng ngày càng chậm chạp. Trong miệng thở dốc cũng càng ngày càng dồn dập. Đại chiến đã tiến hành được hai canh giờ. Đây không phải là giao phòng với đối thủ bình thường, mà là chiến đấu với tù sĩ cảnh giới thần cơ, vô cùng vô tận. Không được phép phân tâm một chút nào cả. Giao thủ liên tục với cường độ như vậy, mặc dù thân thể Phong Phi Vân vô cùng cường đại, nhưng vẫn mệt mỏi đến chết lặng. Linh khí trong thân thể không đến hai phần lúc toàn thịnh. Động tác cũng chỉ hoãn không ít. Sắc trời cũng dần trở nên lờ mờ, vòng mặt trời trên bầu trời đã hạ xuống dưới tường thành. Có một cù gió rét sẽ lẫn mùi máu tươi thổi tới, mang theo vài phần không khí ban đêm. Ngay khi Phong Phi Vân cho là mình không thể không bại lui, mặt trời hoàn toàn chìm vào đường chân trời, toàn bộ thế giới đều lâm vào hắc ám. Một tu sĩ thần cơ đỉnh phong vừa đã giết đến trước mặt phòng phi vân Ngay cả một sát nà khi mặt trời biến mất Liền bành một tiếng Biến thành một đám khói xanh Tiêu tán trong không khí Đây là có chuyện gì Phòng phi vân tự nhủ Tất cả tu sĩ cảnh giới thần cơ trong cổ thành Đều hoàn toàn biến mất Biến thành sương mù Sát nhập vào trong không khí Triệt để biến mất Không còn thấy bóng dáng tầm hơi ngay cả những người đã chết dưới thạch đào của phòng phi vân cũng không ngoại lệ. Sau khi tất cả địch nhân đều biến mất vô tung, thì một cổ suy yếu vô biên liền tràn ngập toàn thân. Vừa rồi hung hiểm vạn phần, thần kinh tùy thời đều kéo căng, căn bản không dám lười biếng một chút nào. Nhưng sau khi nguy cơ tạm thời biến mất, thì cổ cảm giác vô cùng mệt mỏi kia liền biến phòng phi vân hận không thể lập tức ngã nhào trên mặt đất, ngủ một giấc. Nhưng lúc này tuyệt đối không thể ngủ được. An bình chỉ là nhất thời Lúc mà trời lần nữa nhô lên từ đường chân trời Những tu sĩ cảnh giới thần cơ kia sẽ lần nữa xuất hiện Tiếp tục vây công càng thêm hùng mãnh tới hắn Đây là một loại phán đoán trong lòng Phong Phi Vân Phong Phi Vân tuy rằng đã mệt mỏi đến nỗi Ngay cả một ngón tay cũng không muốn động Nhưng vẫn chậm rãi khoanh chân ngồi xuống Bắt đầu lần nữa ngưng tụ linh khí Chỉ có mau chóng khiến linh khí trong thân thể khôi phục mới có thể ứng phó được khảo nghiệm kế tiếp. Vô số linh khí bắt đầu vọt tới hắn, xuyên qua lỗ chân lông, tiến vào huyết dịch, sau đó đi vào ngân mạch, đi về hướng đan điền. Tất cả tế bào trong thân thể đều giống, giống như ruộng cạn đã khô cạn nhiều ngày, tham lam hút lấy linh khí. Sáu đạo thần thức của Phòng Phi Vân chạy trong thân thể, có thần thức bay đến trong đan điền. Đan điền hải vốn mờ mịt mênh mông, cuồn cuộn, hôm nay trở nên toàn thịnh, không biết kém gấp bao nhiêu lần. Thì cùng nữ mà lơ lửng trong đan điền, nhưng sau lần đầu tiên thần thức phòng phi vân tiến vào trong đó, thì bốn tòa cửa tháp cũng đã đóng cửa. Nếu không phải vậy, phòng phi vân chỉ cần mượn nhờ tứ biến, thì tà, chi hỏa trong thi cung thì đã sớm xông qua được vô lượng tháp tầng thứ sáu rồi. Linh khí đan điền cuồng dũng mãnh tràn vào thân thể, chạy về phía thần cơ, khiến thần cơ vốn chỉ còn chừng hạt gạo, lần lần lớn mạnh, linh khí đang chậm chạp tăng trở lại. Linh khí trong máu cũng bắt đầu khôi phục, kim quang sáng ngời, nổ vàng không dứt. Hơn nữa trong máu còn chảy xuôi theo một tia thạch khí màu trắng. Vào ban ngày, Phong Phi Vân hoàn toàn không có thời gian dò xét xem nó đến cùng là vật gì lại kích thích yêu ma trì huyết trong thân thể mình. Giờ phút này rốt cuộc phát hiện ra đầu sọ gây nên. Đám thạch khí này, vậy mà lại đồng nguyên với thanh thạch đao kia. Chẳng lẽ là do thạch đào kia đang quấy phá sao? Cảnh đêm tựa như lụa mỏng, từ phía trên áp xuống, bảo phủ khắp thiên địa. Phong Phi Vân xếp bằng ở trên bệ đá, thạch đào cực lớn cắm ở trước người hắn. Thạch đào chất phát tự nhiên, nhưng nếu nhìn kỹ liền sẽ phát hiện ra trên thạch đào kia, cách mỗi nháy mắt sẽ có một đạo huyết vần nhàn nhạt, nhạt, cơ hồ mắt thường không cách nào phân biệt rõ, đang lưu động lấy. Hơn nữa thạch đào cũng sẽ run lên rung lên chỉ biết độ rung rung thực sự quá nhỏ, cho nên căn bản không bị người phát giác ra. Trạng thái của thạch đao tựa như một thần đao, cũng có một lòng tạng vậy, hoàn toàn trùng khớp với tần suất tim đập của Phong Phi Vân. Vết thương trên người Phong Phi Vân lên đến 57 đào, trong đó có hai đạo càng thiếu chút nữa đã chí mạng. Mà giờ khắc này, những vết thương này cũng bắt đầu chậm rãi khép lại, bắt đầu kết sẹo. Dưới sự điều trị của linh khí, nội thương ngũ tạng cũng dần khôi phục lại. Trước khi sáng sớm ngày hôm sau tiến đến, linh khí trong thân thể Phong Phi Vân đã no đủ. Hơn nữa so với hôm qua, còn tăng trưởng thêm không chỉ một phần. Tù vi lại có chỗ tình tiến. Tương đương thành quả tu luyện ba ngày của mình cũng tương đối khả quan. Thường thế chỉ người cũng đã tốt lên nhiều, miệng vết thương cũng đã khép lại, máu trên quần áo cũng đã khô cạn, nhẹ nhàng run lên, liền rơi xuống trên mặt đất. Tuy rằng lần nữa khôi phục trạng thái đỉnh phong Thậm chí càng mạnh hơn nữa Nhưng lồng mì Phong Phi Vân lại có chút không chút giãn ra Bởi vì khảo nghiệm ngày hôm nay Sẽ càng thêm tàn khốc Ngày hôm qua chỉ giữ vững được hai canh giờ Đã rất cùng lực kiệt Hôm nay chính là suốt một ngày Thời gian gấp 3 lần hôm qua Phải nhịn đến lúc trời tối Cũng có nghĩa là phải kiên trì đến 6 canh giờ Đây là một hồi ác chiến Nhất định phải sớm làm ra bố trí Thừa dịp trời còn chưa sáng, Phùng Phi Vân khắc xuống trận pháp ở bốn phường tám hướng chung quanh mình. Bỏ ra nửa canh giờ khắc lục ra 72 tòa nhị cấp trận pháp. Đã có trận pháp phòng ngự, lực lượng trong lòng Phùng Phi Vân cũng tăng lên không ít. Lúc luồng mặt trời sáng sớm ngày thứ hai vừa chiếu xuống, trong toàn bộ cổ thành liền lại lần nữa trở nên náo nhiệt. Khắp nơi đều là bóng người, người một đám đang đằng sát khí, có bay lên nóc nhà, có đang chạy vội trên cổ đạo đánh úp tới phòng Phi Vân. Đối phương có thiền quần vạn mã có thể điều động, nhưng phòng Phi Vân lại chỉ có thể một mình chiến đấu hàng hái. tù sĩ thần cơ trung kỳ đầu tiên bay lên cao hơn 10 mét, chỉ bàn tay đánh ra bốn ngưu chi lực, một mảnh thành màng tràn ngập có uy lực bài sơn đảo hài phòng Phi Vân lập tức dẫn động trận pháp. Vị tu sĩ thần cơ trung kỳ kia lập tức liền bị một tòa trận pháp phai mờ, cánh tay cũng bị bay ra ngoài. Bốn đầu kỳ ngưu chi lực cũng chỉ có thể phá hủy đi một góc tòa trận pháp kia. Sau khi tên tu sĩ đầu tiên bị giết, tu sĩ ở đằng sau liền phô thiên cái địa vọt tới. 72 tòa trận pháp, căn bản không cách nào ngăn trở được bước tiến của bọn hắn. Nửa canh giờ cũng không ngăn được. 72 tòa trận pháp đã bị hoàn toàn công phá. Đương nhiên, trên mặt đất cũng nhiều hơn 60 cổ thi thể bị trận pháp giết đến thì cốt không được đầy đủ. Tay cầm thạch đao, hơi hợt gạt bỏ một tù sĩ đang xông tới. Phong Phi Vân vì bảo tồn thể lực và linh khí ở hạn độ lớn nhất, nên động tác cũng không hề hùng mãnh. Hơn nữa từ lúc bắt đầu, liền chỉ dùng thuần lực lượng giết địch, căn bản không chỉ sử dụng đến linh khí. Mà sau nửa canh giờ, khí lực bắt đầu bất lực, thì hắn liền đổi lại dùng linh khí làm chủ công kích, lại bắt đầu hồi phục thể lực. Ngày hôm nay lại trần ngập giết chóc Tổng cộng có hơn 300 cổ thi thể ngang dọc Mỗi người đều là cảnh giới thần cơ Chiến tích như vậy có thể nói là cực kỳ khủng bố Bất quá đây cũng là bởi vì những tù sĩ này Đều chỉ là vì chiến đấu và giết chóc đơn thuần mà sinh Chiến lược tùy rằng có thể so sánh với tù sĩ thần cơ chính thức Nhưng trí tuệ lại căn bản không cách nào so với những tù sĩ thần cơ Ở thế giới chân thật được Muốn Phòng Phi Vân ở trong thế giới thực đồng thời đại chiến với hơn 300 vị tu sĩ cảnh giới thần cơ, thì khẳng định đã sớm bị mấy lão hồ ly kia đánh lén trốn giết. Căn bản không có khả năng đánh chết toàn bộ hơn 300 vị tu sĩ cảnh giới thần cơ. Coi như là tu sĩ cảnh giới thiên mệnh cũng không có bồn sự như vậy. Phượng Phi Vân rốt cuộc vẫn kiên trì tới khi màn đêm buông xuống. Bịch Thạch đào cực lớn rơi trên mặt đất. Phượng Phi Vân bị thương còn nặng hơn hôm qua trực tiếp ngã trên mặt đất. Sau nửa ngày, hắn lại hai tay chống đất, cắn răng giàn nàn ngồi dậy từ mặt đất, dùng hết một tia lực lượng cuối cùng của toàn thân, nghiền ép tiềm nghiền ép tiềm lực trong cơ thể, khiến mình lần nữa bắt đầu tu luyện, ngừng tụ linh khí. Toàn thân đã đau đớn đến mức chết lặng, thân thể mệt mỏi và tiểu tụy, chỉ muốn nhắm mắt một phút đồng hồ, nghỉ ngơi một phút. Nhưng hắn biết mình nhất định không thể nhắm mắt một khi nhắm lại thì nhất định sẽ mê man. Khi tỉnh lại vào sáng sớm ngày mai, liền chỉ có thể nhận thua, chỉ có thể bại lui khỏi tầng thứ 6. Phong Phi Vân không cam lòng, cho nên hắn vẫn dùng ý chí ương ngạnh để kiên trì. Đây là khảo nghiệm đối với lực ý chí, căn bản không ngờ phải người bình thường có thể hiểu rõ, cần linh hồn cực kỳ cường đại, tâm thần siêu việt thường nhân. Khi vô lượng tháp tầng thứ 6 lâm vào đêm tối, bên ngoài vô lượng tháp cũng bị cảnh đêm bao phủ. chồng vua lượng tháp đã qua 5 ngày 5 đêm, bên ngoài cũng đã qua 5 ngày 5 đêm. Trên tấm bìa đá cao trăm trượng, hai mặt vô lượng cổ kính vẫn sáng người như trước, tựa như hai cánh đèn lồng màu xanh treo bên trên. Năm ngày vẫn chưa tắt, vẫn chớp động lên thành mang. Năm ngày rồi, rõ ràng đã xong vô lượng tháp tầng thứ sáu năm ngày. để quả thực quá biến thái rồi. Hai người kia đều không bại lui, vẫn đang đau khổ kiên trì. Bên ngoài vô lượng tháp vẫn có rất nhiều người đang chờ đợi. Người không chỉ không ít đi mà ngược lại còn ngày càng nhiều. Có thể ở tại vô lượng tháp tầng thứ 6 liên tiếp 5 ngày. Loại chuyện này thực sự rất hiếm xảy ra. Chờ dù đạt đến cảnh giới thần cơ cũng không có khả năng hoàn toàn tích cốc. Vẫn cần phải ăn uống để cung cấp thể lực. Đương nhiên tuổi tiền giả không phải là người bình thường có thể so sánh được. Cho dù 10 ngày, 8 ngày không ăn cơm, cũng sẽ không bị chết đói. Nhưng nếu thời gian càng dài, thể lực cũng sẽ dần xuống dốc. 5 ngày, chiến đấu với cường độ cao, thể lực tiêu hào là kinh người. Chiến đấu siêu phụ tài sẽ khiến ý chí lực của một người bị đè đến sụp đổ. Rõ ràng có thể kiên trì trong vô lượng tháp tầng thứ 6 năm ngày mà không chết, cũng không nhận thua. Hai người kia cho dù cách sống qua tầng thứ 6 vẫn còn tranh lệch nhưng cũng không sai biệt nhiều lắm. Trường bá đạo đứng ở nơi đó, trong mấy ngày này bước chân của hắn chưa từng di động qua. Thiên phú và uy lực ý chí của hai người này đều không phải chuyện đùa, thành tựu tương lai nhất định không thấp. Trong đôi mắt giả nua của Long Xuyên Phượng lưu động lấy một tiềm minh tinh mang, muốn từ chồng Phòng Phi Vân và Thích Dạ Lai chọn ra một quan môn đệ tử Tuy rằng Kỳ Phong và Tiểu tả Ma đều là loại có thiên tư tuyệt đỉnh. Hơn nữa thiên phú của Tiểu tả Ma còn cao hơn cả Phong Phi Vân và Thích Dạ Lai. Nhưng hắn coi trọng ý chí lực hai người kia hơn. Còn đường tu luyện, lực ý chí có khi còn trọng yếu hơn cả thiên phú. Thiên phú của Phong Phi Vân và Thích Dạ Lai đã tiếp cận với thiên tài cấp bậc sử thi. Hơn nữa lực ý chí vượt xa cường nhân nhiều lần, cho nên hai người này chính là nhân tuyển tốt nhất. Hai người này cách thiên tài các bậc sử thi Vẫn còn một đoạn tranh lệch Hẳn là không xông qua được tầng thứ 6 rồi Hiện giờ phải xem Hai người bọn họ ai có thể kiên trì được lâu hơn Ở đây có rất nhiều cường giả thế hệ trước Đều xông qua vô lượng tháp tầng thứ 6 Biết rõ bên trong thập phần biến thái Người bình thường có thể kiên trì một phút đồng hồ Cũng đã là kỳ tích Có thể ở bên trong kiên trì 5 ngày 5 đêm để quả thực là khủng bố rất nhiều người đều cảm thấy tràn đầy chờ mong với hai người kia. Lại qua hai ngày, trên bia đá trăm trượng kia, rốt cuộc lại có một mặt vô lượng cổ kính mờ xuống. Có người sông cửa thất bại. Giữ vững được 7 ngày 6 đêm, thể lực thích dạ lai rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa, trọng thương bại lui trở về. Ta lại thất bại. lặn ra trên người thích dạ lai cũng kết lên một tầng vết máu dày đặc. Quần áo cũng bị bùn máu hoàn toàn bao trùm. Trên khuôn mặt Tuấn giật cũng hoàn toàn bị bao trùm. Chỉ có đôi mắt kia vẫn còn nháy động. Nói rõ, hắn vẫn là một người sống. Hắn tay cầm lấy kiếm, từng bước một đi ra, cố gắng khiến bước tiến của mình trở nên kiên định, nhưng lại không che giấu được vẻ mỏi mệt vô tận kia. Lúc ra khỏi vùi lượng tháp, nhìn thấy ánh mặt trời đầu tiên, hắn liền ngã trên mặt đất. Cũng không phải chóng mặt hồn mê, mà là đã ngủ say. 7 ngày 6 đêm không được nghỉ ngơi chút nào. Thần kinh tùy thời đều ở vào trạng thái căng cứng. Khi đã đến được nơi an toàn, liền rốt cuộc không cách nào kiên trì được nữa, lập tức lầm vào ngủ say. Ngọc Công Công an bài hai chiến tướng mặc thiết khải, đỡ thích dạ lại xuống dưới, thở dài nói. Xem ra, cái này vô lượng tháp là tầng thứ 6, căn bản không phải tu sĩ cảnh giới thần cơ có thể vượt qua được coi như là thiên tài cấp bậc sử thi cũng làm không được. Thích giả Lai thần là Vân Thiên Phủ đệ nhất thiên tài, hơn nữa đã đạt đến thần cơ đại viên mãn đỉnh phong. Nhưng sông 6 lần vẫn không cách nào xông qua được tầng thứ 6. Trong lịch sử vạn tượng tháp đã từng xuất hiện qua 6 vị thiên kiêu cánh giới thần cơ, xông qua vô lượng tháp tầng thứ 6. Chỉ có điều 6 người này đều là thiên tài cấp bậc sử thi ngàn năm có một. Chỉ không chỉ có như thế, Càng bởi vì vận khí bọn hắn cực tốt Cho nên mới sống qua được Giống như vị Phật môn thiên kiệt của Phật Đà Tháp Vào 1800 năm trước Đó là người cách thời đại này gần nhất trong 6 người Trong hơn 1800 năm này Không hề xuất hiện người thứ hai Người nói là Mộc Tùng Đại Sư Về sao làm trụ trì thường sinh tự sao Đây chính là thánh tăng có thành tựu cao nhất trong Phật môn 1800 năm qua Thiên kiêu của Phật Đà Tháp Trụ trì thường sinh tự chỉ tiếc... Ừ, Ngọc Công Công thở dài nói Một tu sĩ không đạt tới thiên tài cấp bậc sử thì Muốn sống qua tầng thứ 6 Là chuyện hoàn toàn không có khả năng Là phù công chúa thản nhiên nói Nhìn trên tấm bia đá trăm trượng kia Vẫn có một mặt cổ kính đang sáng lấy Phòng Phi Vân vẫn còn kiên trì Vẫn còn chiến Mặc dù mọi người đều không cho rằng Hắn có thể xông qua tầng thứ 6 Nhưng lại đều muốn xem thử hắn có thể kiên trì được mấy ngày. Phong Phi Vân giờ khắc này sao lại không muốn ngủ một giấc cho thật thỏa thích như thích dạ lai chứ? Ngày một khắc khi màn đêm buông xuống, toàn bộ cổ thành liền lại trở nên yên tĩnh. Yên tĩnh đến nỗi, ngay cả một tia thanh âm cũng không có. Mỗi ngày đúng lúc này cũng là lúc mệt mỏi nhất. Phong Phi Vân kéo lấy thạch đào, bước chân run rẩy toàn thân đều đang run sợ, dựa vào góc tường, chậm rãi ngồi xuống, một cô bối rối vô hạn đánh úp về phía trong lòng. Mí mắt hắn thiếu chút nữa đã díp lại ngủ mất. Một đào cắt lên trên cánh tay. Bị đau, cả người lại thoáng thanh tỉnh hơn một ít. Và lúc này, người xếp bằng tu luyện, cũng không dám nhắm mắt lại nữa. Một khi nhắm mắt lại, tất nhiên sẽ lập tức ngủ say ngay. Chỉ có thể trợn tròn mắt tu luyện, khôi phục lại linh khí, điều dưỡng thân thể. Cho dù có mệt mỏi cũng phải trợn tròn mắt cho dù có đau nhức cũng phải tiếp tục kiên trì. Cho dù có mệt mỏi cũng không thể ngã xuống. Làm bất luận chuyện gì, chỉ có không ngừng kiên trì mới có thể thành công. Đêm thứ sáu liền dài dòng buồn chán qua đi như vậy. Lúc rạng sáng hôm sau tiến đến, phong Phi Vân lại hoành đào mà đứng, thân thể đứng nghiêm, nhìn qua cực kỳ cứng cỏi sắc bén, giống như đào trong tay hắn vậy. Ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, ngày thứ tám, ngày thứ 9, ngày thứ 10. Mọi người bên ngoài vô lượng tháp đợi suốt 10 ngày, nhưng lại không thấy Phùng Phi Vân ra khỏi vô lượng tháp. Phùng Phi Vân đến cũng có phải là người không? Rõ ràng ở trong vô lượng tháp đến 13 ngày. Cho dù lực ý chí cường đại, nhưng 13 ngày không ăn không uống, thể lực chẳng lẽ không mất sao? Hắn tự nhiên không phải là người, hắn là yêu ma chi tử. Cái rắm Yêu ma chi tử không ăn cơm cũng có khí lực sao? Có lẽ là bởi vì thân thể của hắn khác hẳn với thường nhân mới có thể kiên trì lâu như vậy. Người khác cho dù lực ý chí chịu đựng được nhưng thân thể lại không khám nổi. Việc này phát sinh ở trên người Phong Phi Vân. Tất cả mọi người đều quy vì trong thời cơ thể hắn có yêu ma trì huyết. thân thể siêu việt thường nhân cho nên mới có thể ở tại vô lượng tháp tầng thứ 6 đánh một trận 13 ngày cũng không bại lui. Thẳng đến ngày thứ 15 qua đi Rốt cuộc có người không đồng ý với đánh giá này Dù sao coi như là yêu ma chi tử Cũng không có khả năng nửa tháng không ăn uống Thể lực cũng không suy giảm được Phong Phi Vân tu luyện bát thuật quyền trong mộ phủ tầm bào lục Huống chỉ còn tu luyện ba loại ngũ hành chi thuật hắc thủy, xích hỏa, thành mộng đến đại thừa Thiên địa cấu thành không ở ngoài ngũ hành Thực vật chi khí không gì qua được thủy mộc Hắn có thể điều động hơi nước mộc khí, hỏa khí, coi như là một tháng không ăn uống, thể lực cũng sẽ suy giảm. Kỳ Thư Nguyệt đứng trong rừng trúc, nhìn qua hồ nước dưới ánh trăng trước mắt, nói với người ở sau lưng. Kỳ Phong từ trong rừng trúc đi ra, đứng ở sau lưng Kỳ Thư Nguyệt, nói Thì ra là vậy, bất quá có thể ở, ở vô lượng tháp tầng thứ 6 kiên trì 15 ngày. Cô lực ý chí này quả thực thật đáng sợ. Kỳ Thư Nguyệt đôi mày thành tú, tóc đèn chập chờn trong gió đêm, lãnh nhàn và yên tĩnh. Tuy rằng tu vi không bằng kỳ phong, nhưng về mặt khí chất lại hơn kỳ phong rất nhiều. Nàng chính là thiên sinh linh nhân, thành tựu tương lai không phải là chuyện đùa. So với kỳ phong Nguyệt Luân Thiên Nhãn càng mạnh hơn một bậc. Người tiềm phục ở bên người phong phi vân chẳng lẽ chính là vì bắt thuật quyền sao? Kỳ phong đã biết rõ mộ dùng thác chính là kỳ thương nguyệt. Bát thuật quyển Kỳ thường nguyệt ánh mắt tựa như lợi kiếm Lạnh như băng và thâm trầm Khiến mặt hồ trước mặt Cũng phải kết lên một lớp băng mỏng Bơm băng mỏng Kỳ phòng đứng ở phía sau nàng Cũng cảm giác được một cô rét lạnh thấu xương Xem ra phòng phi vân đã khiến nàng tổn thương không nhẹ Thủ đoạn của kỳ thường nguyệt Ở trong các tử linh từ kỳ giá Cũng đã sớm có tiếng Đắc tội nàng Phòng phi vân tử kỳ không xa nữa rồi Lúc đến ngày thứ 27, Phong Phi Vân rốt cuộc cảm thấy một loại suy yếu. Loại suy yếu này đến từ sâu trong thân thể, phảng phất nhiều phát ra từ tận xương tùy vậy. Coi như là lợi dụng ngũ hành trì khí, cũng không cách nào ngăn cản được cổ suy yếu này. Đã sắp được một tháng rồi, nhưng lại không thấy được một tia hy vọng có thể xông qua tầng thứ 6. Ngược lại tổn thương tích lũy trên người lại càng ngày càng nghiêm trọng. Cổ suy yếu và mệt mỏi kia đã khiến hắn bắt đầu có chút hít thở không thông. Có lẽ ngày mai sẽ là lúc thất bại. Cổ thành lại bị đêm tối thôn phệ, thiên địa trở nên rét lạnh. Phong Phi Vân cũng từng ở trong cổ thành tìm kiếm quả, muốn tìm được thông đạo tiến vào tầng thứ bảy, nhưng lại không có chút kết quả nào cả. Căn bản không biết phải làm sao mới có thể xông qua tầng thứ sáu. Lúc nửa đêm, trên bầu trời đen kịt, vô biển chậm rãi nổi lên một vòng trăng sáng. Ánh trăng sáng chói Trung quanh phiêu đãng lấy vài đám mây Mang theo màu sương mù Màu nâu xanh Đây là lần đầu tiên sau khi Phong Phi Vân Tiến vào vô lượng tháp tầng thứ sáu Thấy được có ánh trăng treo lên Điều này thực sự là có chút quỷ dị Còn chưa từng nghe qua Có một chỗ nào 27 ngày nguyệt lượng mới nhô lên một lần cả Lúc ánh trăng chiếu xạ lên trên người Phong Phi Vân Thạch đầu nhân ngẫu màu đen vốn đã trong giới linh thạch ở trên lưng hắn, liền phát xả hắc sắc quang mang nhàn nhạt, nhạt, tự hồ như đang hấp thụ lấy ánh trăng kia vậy. Hào quang màu đen lóe lên, một nữ tử mặc hắc y từ trong giới linh thạch bay ra, đứng ở dưới ánh trăng sáng tỏ, tựa như một u linh tuyệt mỹ đang tắm lấy ánh trăng sáng vậy. Phong Phi Vân cũng bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong chốc lát, tay liền nắm lấy thạch đao, nhìn chằm chằm vào cô gái mặc áo đen kia. Cô gái mặc áo đen này chính là nữ tử cảnh giới thần cơ đại viên mãn. Hắn sắp được, hắn gặp được lúc sồng vào vô lượng tháp tầng thứ tư. Bất quá nàng giờ phút này lại không hề giống một tù sĩ thần cơ đại viên mãn. tù vi thâm bất khả chắc, đang thôn phệ lấy ánh trăng đao bầu trời. Rốt cục đi vào tầng thứ sáu rồi. Tà Nguyệt đường không, thần niệm nền phóng xuất ra rồi. Đúng thời cơ tốt nhất để cướp lấy bản tôn lúc ánh trăng chiếu vào trên mặt của nàng, nên liền thay đổi bộ dáng. Đồng tử trong mắt Phòng Phi Vân không ngừng phóng đại, không thể tin được một màn đang xảy ra trước mắt mình. Nàng... Vô lượng tháp tầng thứ sáu, Trăng tròn trông như gương, nhô lên cao mà chiếu. Nàng thân mặc hắc y, lỗi lạc đứng trong thiên địa. Có một loại xe mê hấp dẫn đặc biệt, như tiền liền làng cửu tiêu. Dưới tử trời hoàng tuyền chỉ đứng ở nơi đó thôi lại làm cho người có một loại sợ hãi phát ra từ nội tâm. Loại sợ hãi này thật giống như một phạm nhân gặp được nữ quỷ âm trầm vậy. Phùng Phi Vân cũng cảm giác được lòng bàn chân có hàn khí bốc lên. Cô gái mặc áo đen ở dưới ánh trăng, bộ dáng thay đổi rất lớn. Tuy có sương mù bao phủ, nhưng lại có thể thấy rõ khuôn mặt nàng đã hoàn toàn thay đổi. Đương nhiên không phải là biến thành ác quỷ dữ tợn. Nhưng ở trong mắt Phùng Phi Vân, quả thực so với ác quỷ dữ tợn, càng thêm khiến người khó có thể tiếp nhận. Vậy mà lại có vài phần tương tự như nữ mà, nhưng cũng chỉ là tương tự thôi. Người rốt cuộc là ai? Phong Phi Vân hai mắt kiên định, mang theo phòng hàn, nhìn chằm chằm vào nàng. Cô gái mặc áo đen vẫn đang hấp thụ ánh trăng, đôi mắt dễ thường nhẹ nhàng nhắm lại, ngẩng đầu lộ ra phần cổ u nhã, tựa như thiên nga trắng, tự hồ căn bản không hề nghe được Phong Phi Vân đang nói gì cả. Trong đàn điền Phong Phi Vân chuyển đến một hồi chấn động, vốn là nhảy lên nhẹ nhàng, sau đó liền nhảy càng ngày càng mãnh liệt, giống như muốn phá vỡ đan điền, lao ra thân thể của hắn vậy. Là thì cùng của nữ mà, không biết bị cái gì cho dẫn động, vậy mà bắt đầu điên cuồng rung động trong đàn điền Phong Phi Vân. Có thì khí đang tán loạn, thì hỏa cũng như muốn phá thể mà ra có một cổ lực lượng cường đại từ trong thi cung bay lên, trần ngập khắp toàn thân Phong Phi Vân. Thì khí điên cuồng lưu chuyển trong thân thể Phong Phi Vân. Làn da bịt kín một tầng vầng sáng màu xám, mang theo khí tức, khiến cho người hít thở không thông. Một đạo thánh hỏa bạch sắc phá tàn hồi mang, đậm đặc bao lấy toàn thân Phong Phi Vân, khiến hàn vốn đã sức cùng lực kiệt, lại tràn đầy lực lượng. Có một cổ sức mạnh to lớn trấn áp thường sinh từ từ bay lên trong đan điền hắn, Thạch quang lưu truyền, thần thể trôi nổi, tự như một vị trích tiền không tì vết. Phong Phi Vân không hề dám hưởng thụ cổ lực lượng này, bởi vì cổ lực lượng này đang ăn mòn thân thể của hắn, giống như muốn đoạt xá hắn vậy. Thiện thì, người lại bị ác thì nhốt sao? Cô gái mặc áo đen đình chỉ hấp thu ánh trăng, khuôn mặt thần ngọc, còn mắt như tinh thần, từng bước một đi tới chỗ Phòng Phi Vân. Ngón tay như móng vuốt sắc bén, tựa như tia chớp chủ vào chỗ đan điền phòng phi vân. Nằm ngón tay mạnh khảnh tựa như nằm chuồi lợi kiếm. Móng tay sắc bén, ông ánh sáng lòng lành kia, tựa như tiên nhận, phá vỡ đan điền, chụp thẳng đến bạch cốt thì cùng. Một cổ lực lượng như dòng điện lưu truyền khắp toàn thân phòng phi vân. Lực lượng trong thân thể liên tiếp kéo lên. Hai mắt hắn bắn ra hai đạo hào quang sáng chói, thủ trào như kim thép, bạch quang sáng chói, một trường đánh lên cổ tay cô gái mặc áo đen, đẩy lui nàng về. Cổ lực lượng này nguồn gốc đến từ thi cùng trong đan điền, nhưng lại tràn ngập toàn thân Phong Phi Vân. Cô không đoạt xá thân thể Phong Phi Vân, mà chỉ là mượn nhờ thân thể của hắn đánh lùi cô gái áo đen kia. Cô gái mặc áo đen trên cánh tay nứt ra một đạo vết thương, nhưng chỉ nháy mắt liền có vầng sáng màu trắng khiến đạo vết thương kia khôi phục lại ngay cả vết sẹo cũng không để lại nàng không tiếp tục ra tay nữa. Một kích vừa rồi khiến cho nàng biết rõ, cho dù lại ra tay cùng không chiếm được chỗ tốt gì cả. Thiện thi, vậy mà tu thành ý thức của mình, cũng hoàn thành thi biến lần thứ tư. Cô gái mặc áo đen nhìn chằm chằm vào phòng phi vân, đôi mắt dễ ngừng tụ, trong đan điền nơi hắn. Nàng lời này hiển nhiên là nói với vị tồn tại trong bài cốt thi cùng kia. Phong Phi Vân tuy rằng vẫn không hiểu ra sao. Nhưng dù sao hắn đã từng là tộc trưởng Phượng Hoàng tộc. Cũng đã đại khái hiểu rõ một ít gì đó. Ở trong đạo gia có một loại thuyết pháp. chạm tam thi, chứng đạo hỗn nguyên. Cái gọi là tam thi chính là chỉ thiện thi, ác thi, bản thân. Chém hết tam thi có thể chứng hỗn nguyên đạo quả. Bất quá đây đều là ghi lại trên đạo tổ cổ kinh. Từ thời Thái Cổ đến nay, chưa từng có người nào dám thử qua. Một người chém giả thiện thi, ít nhất còn có thể là một ma đầu hung ác. Nếu ngay cả ác thì cũng chém ra rồi, vậy thì người này liền vô dục vô cầu, vô thiện vô ác. Nếu không trở thành ngu ngốc, vậy thì liền có thể thành thánh hiền. Nhưng nếu ngay cả bản thân cũng chém, một người còn sống thế nào được nữa? Chính vì nguyên nhân như vậy, nên từ xưa đến nay, chưa từng có người nào dám nếm thử tu luyện phương pháp này hỗn nguyên đạo quả mặc dù diệu, nhưng cái giá phải trả cũng cực kỳ chí mạng. Chẳng lẽ thực sự có người đang tu luyện loại đạo pháp này sao? Nữ ma chính là ác thi, mà nữ tử tự như tiên tử mình nhìn thấy trong thi cùng kia, chính là thiện thi. Truy bàn tố nguyên, các nàng đều là cùng một người. Thiện thi bị ác thi nhốt vào bồn nguyên thi cung. Vậy thì cô gái mặc áo đen trước mắt này là ai? Tại sao lại xuất hiện trong vô lượng tháp? Bản tôn? Không đúng. Nếu nàng tu luyện chính là chạm tam thi đạo pháp, tam thi của một người cũng đã chia lìa. Làm sao có thể phần mà không diệt được? Phong Phi Vân cảm giác nghi vấn của mình ngày càng nhiều. Trong lòng người đang suy nghĩ chính là đạo chạm tam thi, mà tiêu nặc lan tu luyện chính là tam thi chạm đạo, nghịch chuyển bí pháp đạo ra. Trước phần tam thi, sau đó tụ tam thi, dùng tam thi chi lực chém ra một đầu thiên đạo thuộc về mình. Thì cùng bên trong đàn điền chuyển đến thành âm của thiện ni, tiền linh trong sáng vang lên trong óc, phòng phi vân. Nàng giống như có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng phòng phi vân vậy, bởi vậy nên mới nói như thế. tạm thi chạm đạo phùng phi vân có chút không dám tin tưởng, trên đời này lại có người dám chạm thiên đạo thuận thiên đạo được đại đạo nghịch thiên đạo, được thiên địa. Thành âm thiện thi lần nữa vàng lên. Sổng Phi Vân hỏi. Nói như vậy, Tiêu Nặc Lan chính là chia mình ra làm ba. Thiện thi ác thi bản thân. Sau đó tam thi hợp nhất, chảm thiên đạo sao? Khi vừa bắt đầu đạt được đạo tổ cổ kinh là nghĩ như vậy. Nhưng về sau lại xảy ra ngoài ý muốn. Thiện thi nói. Ngoài ý muốn gì? Phong Phi Vân hỏi. Ba vạn năm trước, Tây Ngưu Hạ Châu, đạo tổ cổ kinh mất trộm. Một vị thánh linh đạo ra cách một phiến thiên địa, tế già thiên tôn vô lượng tháp. Thủ tiêu nặc lan vào trong tháp. Trên đường lại có thần bí nhận ra tay, đứng ở một phiến thiên địa khác, đánh thiên tôn vô lượng tháp rơi xuống nơi cằn cỗi này. Thiện thì nói ra một bí sự cổ xưa. Mỗi một câu đều như thần lôi chấn, khiến toàn thần phòng Phi vần phải run rẩy. Ý của ngươi là Phiên thế giới này chính là Tây Ngưu Hạ Châu sao? Phùng Phi Vân có chút kích động. Thiện thì không rõ, Phùng Phi Vân vì sao kích động như vậy? Cho rằng Phùng Phi Vân kiến thức thiện cận, chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng. Vì vậy từ từ nói. Tây Ngưu Hạ Châu vô cùng mênh mông, không biết bao nhiêu ước dặm. Thần Tấn Vương Triều chỉ là một góc của Tây Ngưu Hạ Châu cằn cỗi. Đối lập như giọt nước vào biển cát vậy. Xanh ở Thần Tấn Vương Triều, có lẽ đã cảm thấy thế giới vô cùng khổng lồ. Không cách nào từ một đầu vương triều này vượt qua bờ bên kia. Đây đều là ếch ngồi đáy giếng, kiến thức thiền cận mà thôi. Phong Phi Vân sao lại không rõ đạo lý này chứ? Thế giới của hắn nhìn xa xa, không phải người bình thường có thể so sánh được. Cũng biết thần tấn Vương Triều chẳng qua chỉ là một nơi chật hẹp nhỏ bé, biết rõ sự tồn tại của Tây Ngưu Hạ Châu. Nhưng có nhiều thứ hắn tự nhiên sẽ không nói ra, nên không lại hỏi tiếp. Đã sớm nhìn ra sự bất phàm của vô lượng tháp, vậy mà lại liên quan đến một thượng cổ bí sự. Hơn nữa ngay cả thánh linh của đạo môn cũng liên quan trong đó. Thánh linh, đây chính là tồn tại đứng ở trên đỉnh thế giới, vô hạn tiếp cận với thiên đạo, đã lánh đời không ra. Vạn năm cũng chưa hẳn xuất hiện một lần. Cho dù Phong Phi Vân ở kiếp trước, cũng chưa được nhìn thấy quả thánh linh. Vô lượng tháp tuy rằng rơi xuống đây Tiểu nặc Lan đang ở trong vô lượng tháp Càng thiếu chút nữa thần hình câu diệt Nhưng vào, vào lúc này Tàn hết một thần tù vi Thành công chia ra làm ba Một lần nữa đã vào con đường tu luyện tạm thi chạm đạo 1.800 năm trước Một vị thiên kiều Phật môn của Phật Đà Tháp Xông vào vô lượng tháp Ác tỷ hóa thần thành hắc thạch thượng tượng nhân Mượn hàn trốn ra khỏi vô lượng tháp Phòng Phi Vân nói Vị thiên kiều Phật môn này Chính là thương sinh tự trụ trì sau này sao Nghe đồn vạn tượng tháp từ xưa đến nay Tổng cộng chỉ có 6 người cảnh giới thần cơ Xông qua vô lượng tháp tầng thứ 6 Mỗi người đều có thiền tư và vận khí đều tuyệt hảo Hẳn là ở trong đó Đều có quan hệ với tiêu nặc lan rồi Phong Phi Vân liên tưởng đến chính mình Ánh mắt có chút nhìn chằm chằm vào cô gái mặc áo đen kia Nàng muốn chạy ra vô lượng tháp sợ rằng cũng phải mượn nhờ bình để che giấu khí tức, bằng không thì sẽ bị vô lượng tháp phòng kín ở bên trong. Vậy Tiêu Nặc Lan vì sao lại chết? Phùng Phi Vân nghĩ tới kính hoàn sơn, nữ mà xuất thế. Đến nay còn cảm giác có chút phát lạnh. Lúc ấy thiếu chút nữa, hắn đã chết trong tay nữ ma rồi. Thiện thi một mực đều dừng lại trong thi cùng của nữ ma, Tất cả những gì nữ ma trải qua, nàng tự nhiên không có khả năng không biết. Khi một tên hòa thượng vì một nữ nhân mà quên niệm kinh, quên Phật hiệu, thì thường thường một đời cao tăng cũng sẽ biến thành ngu xuẩn. Khi một ni cô về một người nam nhân quên niệm kinh, quên Phật hiệu, chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn hòa thượng bao nhiêu. Phong Phi Vân có chút khổng phục nói. Ta chỉ có thể nói, Mộc Tùng Hòa Thượng kia dùng tánh mạng chữa ác thì hoàn thành lần thứ tư thi biến. Mà ác thì hiện giờ chưa hẳn có thể nhớ kỹ tên của hắn. Thậm chí ngay cả hắn lớn lên bộ dạng thế nào Có lẽ đều đã quên sạch Vốn là người qua đường Cần gì phải sân si Lại là một kẻ đáng thương Bị nữ nhân lừa bịp Phong Phi Vân nói Ác thì chưa bao giờ lợi dụng hắn Cũng khinh thường lợi dụng hắn Bất quá chỉ là một tên hòa thượng ngu xuẩn Một bên tình nguyện thôi Nàng đã là ma Ma tính độc tôn Dùng lực phục người mà cần lợi dụng người sao? Thì ra lại là một kẻ đáng thương, một bên tình nguyện. Phong Phi Vân nói. Người sao lại có oan khí với nữ nhân như vậy chứ? Hơn nữa mỗi lần đều bỏ thêm một chữ lại. Thiện thì khó hiểu. Bởi vì ta cũng từng bị nữ nhân lừa bịp quá, cũng một bên tình nguyện quá. Phong Phi Vân nói. Thiện thì đã trầm mặc, yên lặng ở trong thi cung. Cô gái mặc áo đen kia đứng dưới ánh trăng, như uy linh nghênh lấy ánh sáng. Ngọc thủ thon tay duỗi ra, cùng thiên so cao, như muốn hái vầng trăng sáng trên thiên mạc kia xuống vậy. Ánh trăng ngừng tụ, hào quang trói mắt. Có một đạo môn hộ treo trên bầu trời bị nàng cưỡng ép mở ra. Cao trăm trượng, tự như một đạo thiền môn. Bên trong một mảnh tĩnh mịch, nhìn không tới điểm cuối. Đây là môn hộ vô lượng tháp tầng thứ 7. Nàng vậy mà mượn nhờ lực lượng ánh trăng cưỡng ép mở ra vô lượng tháp tầng thứ bảy. Phong Phi Vân cảm giác được trong thân hình cô gái mặc áo đen có dị thải lưu động. Vận chuyển Phượng Hoàng Thiền Nhãn, nhìn ra thân thể của nàng lại không phải thi thể chính thức, mà là một đạo thần thức. Chỉ cần tu sĩ bước chân vào thần cơ đại viên mãn thì đã tu luyện ra 10 đạo thần thức. Người tu vi càng cao, thần thức cũng sẽ càng cường đại. Sau khi đạt đến một mức độ nhất định thần thức thậm chí có thể hóa thành nhân hình, tu luyện thành trí tuệ độc lập, thậm chí có thể từ trong bản tôn thoát ly ra ngoài, trở thành một cỗ phần thần. Cô gái mặc áo đen này chính là một đạo thần thức của Tiêu Nặc Lan. Chín đạo thần thức khác đã bị vô lượng tháp phai mờ, chỉ còn một đạo thành vẫn tồn tại hậu thế. Vốn cũng đã có được một bộ phận cảm xúc và tư duy của Tiêu Nặc Lan mà hôm nay càng là tu luyện ra trí tuệ độc lập của mình. Nhưng lực lượng đạo thần thức này cũng đã tương đối khó lường rồi. Nàng vốn bị vô lượng tháp ngăn cản bởi tầng thứ tư. Cả bản không cách nào tiếp xúc được với bản tôn. Chính là mượn nhờ khí tức của phòng phi vân che giấu, cho nên mới đi đến được tầng thứ sáu. Hấp thụ tà nguyện chi lực, cưỡng ép mở ra đại môn vô lượng tháp tầng thứ bảy Thì cùng ở trong đan điền người Nữ ma sớm muộn cũng có một ngày sẽ tìm tới người Đến lúc đó sẽ là tử kỳ của người Muốn trấn áp nàng Nhất định phải do thiện thi và bản tôn Đồng thời ra tay Cho nên chúng ta bây giờ là người trên cùng một thuyền Cô gái mặc áo đen đứng trước cánh cổng ánh sáng Treo trên bầu trời Trên người hào quang trói mắt Thái độ thay đổi không ít Ít nhất cũng không tiếp tục ra tay với phòng phi vân nữa Nữ mà là ác thì Chồng thì cùng chính là thiện thì Cô gái mặc áo đen Chính là một đạo thần thức Ba người này vốn đều là từ trong thân thể tiêu nặc lan tách ra Nhưng ba vạn năm qua đi Ba người này đều tu luyện ra trí tuệ riêng Đã có ý thức độc lập Điểm này chỉ sợ là tiêu nặc lan nằm đó Cũng chưa từng ý thức được Ý thức đều ích kỷ cả Muốn dùng ý thức của mình một lần nữa Ngừng tụ tam thì, Chạm thiên đạo tu luyện ra vô thượng đạo quả. Bản tôn chẳng lẽ ở tại vô lượng tháp tầng thứ bảy? Đã xuất hiện bà tiêu nặc lan, bây giờ lại nghe thấy còn có một cỗ bản tôn, cộng lại chính là bốn người rồi. Phòng Phi Vân cảm giác da đầu có chút run lên. Cô gái mặc áo đèn nhẹ gật đầu nói. Người giúp ta cướp lấy bản tôn, ta có thể giúp người trấn áp nữ mà. Đoạn nỗi lo về sau của ngươi Phong vi Vân cười lắc đầu. Người và thiên thi công lại, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của nữ mà. Cô gái mặc áo đen tuy rằng cường đại, nhưng so với nữ mà thì vẫn còn một đoạn trình lệch không nhỏ. Ta nếu có thể cướp lấy bản tôn, chứ hẳn không thể chống lại nữ mà. Cô gái mặc áo đen ánh mắt lạnh lùng, cổ hàn khí khiếp người kia, ngược lại có thể so sánh với nữ mà, nhưng lại không hề bất cận nhân tình như nữ mà. Nữ mà dù sao chính là một cỗ ác thi, đã chém hết tất cả thiện niệm trong cơ thể. Một người không có thiện niệm sẽ đáng sợ bậc nào chứ? Tù tiền giả có tam thi và mười thần thức. Tam thi tiêu nặc làn phần tách, mười thần thức bị vô lượng tháp làm vỡ nát chín đạo. Chỉ còn lại một mình cô gái mặc áo đen này. Cô gái mặc áo đen có thể nói vốn là tiêu nặc lan. Nàng cũng có tư cách nhất cướp lấy bản tôn. Sau khi thần thức dùng hợp với bản tôn, thì nàng chính là bản tôn chân chính, lực lượng được điểm ra mấy lần. Ngược lại cũng có khả năng có được lực lượng đánh một trận với nữ mà. Mà muốn đoạt lấy bản tôn, hiển nhiên dựa vào lực lượng mình nàng không thể nào làm được. Cho nên mới muốn nhờ vào lực lượng của Phong Phi Vân và Thiện Thi. Cô gái mặc áo đen trước tiến bước vào môn hộ tầng thứ bảy, bước vào sâu trong môn hộ. Cùng nàng đi thôi, nếu bản tôn xuất thế có lẽ thần có thể đủ chống lại nữ mà Thành âm thiện thi lần nữa vang lên trong đầu phòng phi vân Nguy cơ lớn nhất của phòng phi vân hiện giờ Chính là đến từ nữ mà Mấy nữ nhân này một người so với một người Càng thêm cường đại Nếu đều thả ra Thì thiên hạ tất đại loạn Bất quá Các nàng nếu muốn đoạt xa đối phương Ngược lại cũng có thể khắc chế lẫn nhau Sau khi nghĩ thông suốt điểm này Phòng phi vân tâm thần đại định liền nối bước tiến nhập vào thông đạo tầng thứ bảy. Một đạo vầng sáng rời xuống, toàn bộ môn hộ tầng thứ bảy lần nữa đóng lại. Bên ngoài vô lượng tháp. Vốn là đêm tối, lại có một đạo hào quang màu xanh bay thẳng cửu thiên, khiến cả nửa bầu trời đều biến thành màu xanh. Trên tấm bia đá trăm trượng, vô lượng cổ kính trường minh thật lâu, thành bảng trói mắt, khiến cho đêm tối liền thành minh. Ở một nơi xa xôi, trên trùng tháp lại truyền đến một tiếng chuồng lớn, vù từng xé nát đêm tối yên tĩnh. Ba tiếng chuồng lớn vang vọng trong thiên địa, thật giống như đang thông báo thiên hạ. Lại có một thiên kiều xâm nhập vô lượng tháp tầng thứ bảy. Chỉ có nhân kiệt chính thức xâm nhập vô lượng tháp tầng thứ bảy thì linh trùng mới có thể tự động chấn vãng. Mà cao thủ thế hệ trước thì sẽ không xuất hiện tình huống này. Trong vòng một tháng, linh trùng hai lần chấn động. Lại có thiên kiều muốn cuột khởi sao Trong vạn tượng tháp Có vô số thiên tài đến từ phần bốn phường tám hướng Giờ phút này đều nhào nhào chịu khiếp sợ Bừng tỉnh từ trong tu luyện Bọn hắn cảm thấy một cổ áp lực Trong tương lai không lâu Sẽ có người dùng nghịch thiên chi từ khiêu chiến với bọn họ Đặc biệt là mấy người bài danh trên bách tháp bảng Là cảm nhận được áp lực lớn nhất Bọn họ đều là tồn tại vô hạn tiếp cận với thiên tài cấp bậc sử thi. Bọn hắn cảm giác được có người có lẽ muốn phá vỡ bài danh bách tháp bảng rồi. Chẳng lẽ một thời đại quần hùng tranh phong sắp đến sao? Tương lai không lâu sau, nhất định sẽ đại chiến không ngừng rồi. Người thắng sống kẻ bại chết, muốn sừng hùng một thời đại, dưới chân nhất định phải chất đầy thi cốt. Những nghị thiền tài tuấn này lại nhào nhào nhắm mắt tu luyện. Bọn hắn đều kinh thái tuyệt diễm, cũng không sợ chiến. Nếu thật sự có thiên tài cấp bậc sử thi xuất thế, Vậy thì người sống sừng vương Đương nhiên cũng có người không thể bình tĩnh Vậy mà xâm nhập tầng thứ bảy Hắn mới chỉ có cảnh giới thần cơ mà thôi Bên trong vô lượng tháp Có người khẽ rút giày Cũng không biết là đang kích động Hay sợ hãi nữa Chẳng lẽ lại một vị thiên tài cấp bậc sử thi xuất thế sao Không Thiên tư phong phi vân tuy mạnh Nhưng cách thiên tài cấp bậc sử thi vẫn còn một tia khoảng cách. Chẳng biết từ lúc nào, một bệnh y thư sinh đã đi tới bên ngoài vô lượng tháp. Hắn ăn mặc đạo bào màu trắng, tào nhã, trên đầu dựng thẳng lấy nhỏ cân. Giữa bùi tóc cắm một cây bút thanh đồng, tay áo bồng bềnh, thừa lúc theo gió mà đến, tiểu sái mà tuấn giật, mang theo một cổ thư hưởng trì khí. Tựa như một vị nhỏ tiền từ phía trên đáp xuống, trừ dù Bắc Hải Tây Thường Ngô học thức hàm dưỡng, vô địch thiên hạ, mưu tính thổi diễn, thế gian vô song. Vạn tượng tháp đệ nhất quỷ tài, tiền toán thư sinh, hắn rõ ràng cũng từng trung tháp đi ra mà. Vô số đệ tử đều phải ghé mắt, mà ngay cả là phủ công chúa cũng không ngoại lệ. Danh khí của thiên toán thư sinh thật sự quá lớn, người tính không bằng trời tính, bởi vậy có thể thấy được trí tuệ của hắn cao thế nào. Phong Phi Vân không có đạt tới trình độ thiên tài cấp bậc sử thi. Vì sao có thể dùng đến vô lượng tháp tầng thứ 7? Rất nhiều người đều không phục, ví dụ như Kỳ Phong, Thích Dạ Lai. Hôm nay người có thể cho bọn hắn đáp án, có lẽ chỉ có thiên toán thư sinh thôi. Hai tay thiên toán thư sinh giấu trong ống tay áo màu trắng, thành thản như dã hạc, đứng yên mà lạnh nhạt, từ từ nói. Bên trong vô lượng tháp có một cổ thiên đạo chi lực ngăn cách tất cả khí tức. Vấn đề này ta cũng không giải trả lời được. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, ý chí lực Phòng Phi Vân so với bất cứ người nào trong các người đều mạnh hơn. Thiên phú cũng vô hạn tiếp cận với cấp sử thì Có thể xông qua vô lượng tháp tầng thứ bảy cũng không kỳ quái. Có lẽ hắn nhiều hơn các người một phần vận khí. Vận khí? Thích dạ lai vẫn không phục. Thiên toán thử sinh liếc mắt nhìn hắn, cười nói. Nếu một người không có số mệnh thì nhất định không cách nào đi ra trên con đường tu luyện được. Vận khí tốt cũng là một loại biểu hiện của năng lực bản thân. Tuy rằng vẫn có người không phục cách nói của thiên toán thư sinh, nhưng lại không cách nào phản bác được. Vô luận là vì nguyên nhân gì, Phong Phi Vân quả thật đã xông đến vô lượng tháp tầng thứ bảy, Đã trở thành thiên kiều thứ bảy từ giờ đến nay, dùng cảnh giới thần cơ đã xông đến tầng thứ bảy của vạn tượng tháp. Hành động do trận phòng bà này mang đến trước tiên là truyền khắp toàn bộ vạn tượng tháp, thậm chí có vô số đạo ngọc phi phù phóng lên trời, truyền tin tức đến khắp thiên nam địa bắc, thần tấn vương triều. Mỗi một tuyệt đỉnh thiên mới xuất thế đều đánh vỡ cân đối lực lượng, sẽ phá hỡ sẽ phá hử sự cân đối của tu tiên giới tương lai. Huống chỉ còn là một lần xuất hiện hai vị. Phong ra đây là muốn nghịch thiên à? May mắn gia chủ phòng gia đã trục xuất yêu ma chi từ ra khỏi gia tộc. Bằng không, trăm năm sau, phòng gia tất nhiên sẽ dưới sự dẫn dắt của sông ma, sừng bá toàn bộ thần tấn vương triều. chỉ một tòa linh sơn, trong cùng khuyết có một vị tiền môn trường giáo tay niết lấy ngọc phủ, cảm thán nói. Yêu ma chi từ vậy mà đã sống đến vô lượng tháp tầng thứ bảy. Thiên tư đã có thể so với 8 vị thiên tài cấp bậc sử thi. Không, là 9 vị thiên tài cấp bậc sử thi chỉ sợ có ít người muốn ngồi không yên rồi. Gia chủ phòng gia, hiện giờ chỉ sợ đã hối hận đến xanh ruột rồi. <laughs> Trong ngày này, thần tấn Vương Triều có rất nhiều người đều nhận được tin tức này. Có người thoải mái cười to, cũng có người nhíu chặt lông mày. Trong mắt sát cờ ẩn sâu, muốn gạt bỏ Phong Phi Vân từ trong trứng nước. Cổ Cương Phủ, Phụng thiền Bộ Đây là một mảnh sơn lĩnh cổ xưa, chợt gặp tiếng dị thú thét dài, xe lẫn chứng khí đen kịt, mang đến cho người ta một loại cảm giác màn hoàng sơ khai. Cảnh phòng đại trí sử đứng trên một tòa bệ thần cao mấy trăm thước, ăn mặc trường bào màu đen, bàn tay khổ héo bừng lấy một vu bồn ở trước, tóc trên đầu và dầu ria đều đã bạc trắng. Hốc mắt thật sâu của hắn tràn đầy nếp nhăn, hõm sâu xuống, nhìn qua đại địa bào la mờ mịt, chỉ thấy có từng đạo thần mang trùng thiên mã lên, một đạo so với một đạo càng thêm cường đại. Mỗi một đạo thần đều đại biểu cho một vị thiên tài nhân kiệt. Chợt thấy, ngôi sao trên bầu trời bắt đầu run rẩy, có hơn 10 đạo ngôi sao sáng rõ lướt ngang trên bầu trời, bước thẳng vào cùng thái vì tình. Giống như hơn 10 đạo thần kiếm phá không mà đi, khiến cho tình tượng trên cả bầu trời đều xảy ra nghịch chuyển cực lớn. Quần lòng phệ thiên, thái vi thủ tâm, Cảnh phòng đại trí sử hai mắt trợn lớn, nổ ra bắn ra hai đạo hào quang trói mắt, nói Một đại thế quần hùng cũng khởi đã đến. Trong tương lai không lâu, trên viễn đại địa này nhất định còn có thiên tài cấp bậc sử thi thần thoại xuất thế. Thời đại này không còn bình tĩnh nữa rồi. Phạm là tu sĩ hiểu được quan sát tinh tượng và thời khắc này, cũng đã ngửi được một cổ khí tức không tầm thường. Rốt cuộc là người phường nào xuất thế? Vậy mà dẫn tới thiền địa tình tượng cũng phải thay đổi. Mỗi một tầng vô lượng tháp đều như một tiểu thế giới độc lập vậy. Càng đi sâu vào trong, phiền thế giới này liền càng thêm mênh mông. Vô lượng tháp tầng thứ bảy là một mảnh sơn lĩnh lơ lửng trên bầu trời, cách mặt đất không biết bao nhiêu ngàn trượng. Nhìn xuống phía dưới, chỉ có thể nhìn thấy biển mây vô biên, giống như đằng long màu trắng đang quay cuồng vậy sơn lĩnh không ngớt 9.000 dặm, có từng tòa ngọn núi hiểm yếu xuyên thẳng thành minh, Cổ bạch như chát lòng sinh trường trên vách núi đá dựng đứng, phảng phất như muốn rơi xuống vách núi, rơi vào biển mây, rớt xuống phàm trần vậy. Chỗ xa hơn, một tầng tiên vụ hơi mỏng, gột rửa giữa một tòa linh phong. Linh hạc màu trắng chừng ba trượng, sùng phi mà lên, lao xuống rơi vào cỏ cây giữa linh phong. Đây là một cảnh tượng như tiền giả phúc địa giống như một cái cách thế động thiên vậy. Phong Phi Vân đi theo sau lưng cô gái mặc áo đen, hành tàu trên đỉnh Sơn Lĩnh. Trên đường đi, gặp phải chỗ dấu vết cổ xưa, có đại đại kiếm hoen gì cắm trên vách đá, có bàn cờ cực lớn lơ lửng trên đỉnh Sơn Lĩnh. Những cái này đều nói rõ, nơi này quả thật từng là một chỗ tù đạo chi địa, chỉ là hiện giờ đã hoàng vù thôi. Cô gái mặc áo đen đi vào một tòa sơn cốc tĩnh mịch, Nơi này tràn ngập sương mù mờ mịt, linh khí dồi dào, như ẩn cư lấy một vị tu đạo thần linh vậy. Sau khi tiến vào sơn cốc, cô gái mặc áo đen liền bắt đầu trở nên cẩn thận, bộ pháp cũng thả chậm hơn không ít. Phùng Phi Vân cũng cảm giác được ở sâu trong sơn cốc kia, có một cổ khí tức mênh mông cuồn cuộn như có như không, mang theo vài phần khắc nghiệt, thật giống như tiến nhập một mảnh tử vong tuyệt địa vậy. Một hồi gió gào thét từ trong sơn cốc thổi ra, phát ra thành âm tự như cự thú gào thét vậy. Phòng Phi Vân phát ra một tiếng kêu nhẹ, bỗng nhiên dừng bước, tật phòng thổi bùn đất trên mặt đất đi một tầng, hiện lộ ra một khối xích cốt lớn cỡ bàn tay. Xương cốt đỏ thẫm như máu, mặt ngoài lưu động lấy vầng sáng nhàn nhạt, nhạt, cứng rắn giống như một khối thần thạch vậy. Tuy rằng chỉ lộ ra một ít, nhưng cổ linh khí kia lại bạo phát ra, vô cùng cực nóng, khiến nhiệt độ trong không khí cũng chậm rãi khổ héo lại. Cô gái áo đèn đi ở đằng trước cũng phát giác được khác thường, lập tức dừng bước, xoay người lại. Nàng nhìn chằm chằm vào hối xương cốt đỏ rực trên mặt đất. Xương cốt phượng hoàng. Phong Phi Vân cảm giác được xương cốt của mình cũng có chút phát lạnh. Có một loại cảm giác một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. Nơi này tên là Lạc Phượng Cốc. Từng có một đầu Phượng Hoàng vẫn lạc chỗ này Máu từ nhuộm hồng cả khắp cả sơn tất cốc Trên mặt đất còn sót lại mười khối xương cốt Cũng là việc rất bình thường Cô gái mặc áo đen thản nhiên nói Ngay cả Phượng Hoàng cũng vẫn lạc Rất hiển nhiên nơi này từng xảy ra đại sự kinh thiên Nhưng cô gái mặc áo đen lại không nói cho Phòng Phi Vân biết Sợ Phòng Phi Vân sẽ bị dọa đến lùi bước Người ngàn vạn lần Đừng đụng vào khối phượng cốt kia nhiệt độ trên đó cao đến dọa người. Một khi đụng vào, thân thể sẽ đốt thành cho bụi ngay. Cô gái mặc áo đèn lên tiếng nhắc nhở. Cô gái mặc áo đèn cũng không dám đụng phượng cốt. Cổ nhiệt độ kia, nàng cũng không cách nào thừa nhận nổi. Phong Phi Vân dưới ánh mắt kinh ngạc của nàng, liền nhặt khối phượng cốt lớn cỡ bàn tay kia lên từ mặt đất, lau sạch sẽ bùn đất trên đó, sau đó thu vào trong dưới linh thạch. Cô gái mặc áo đen ngay cả cầm cũng suýt rơi xuống đất, kinh ngạc nhìn Phòng Phi Vân nói. Chẳng lẽ người đã từng uống qua phượng huyết sao? Chưa từng. Phòng Phi Vân tâm tình rất trầm trọng, có tiền bối Phượng Hoàng vẫn lạc ở đây, khiến hắn cảm giác được một cổ nôn nóng không hiểu. Nơi này tên là Lạc Phượng Cốc, phạm là Phượng Hoàng đến chỗ này đều bị một cổ lực lượng trong tối tăm khắc chế lấy. Cô gái mặc áo đen trong mày lại, có chút khó hiểu, nhưng lại không tiếp tục truy vấn, tiếp tục bước vào trong sơn cốc. Hết tập 40, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp.